là 13 fan 17 năm của bộ phim này. Từ cuối năm 2019 đó, cỡ 2018 đấy phải. Cái phim chiếu ở rất nhiều rạp Singapore với cả Nhật Bản rất muốn xem mãi mới có. Trong đây thì em thích nhất là Zenitsu, Tomika Ryu, Thủy Trọng. Ai đây? Nezuko. Nezuko em đã chuẩn bị đủ khăn giấy rồi không sao đâu ạ à. em cũng rất là mong chờ xem là cái trên trên cái bàn ảnh rộng thì nó sẽ thể hiện cái trận chiến này hoành tráng đến mức nào cái đoạn đánh nhau là sẽ uh, có kỹ xảo người đẹp được cái phần mới nào mà hồi sinh tất cả cái trụ cột vậy chứ Cục chuyện nhân vật nó khiến mình thích thú Bây giờ sao nó lại phong cách Chắc chắn là trong phần anime này nó phải có một cái gì đặc biệt khác ở trên manga Tất cả các bạn, chúng ta hãy cùng khóc trên chuyến tàu này nhé Lê Ngọc Sang là đẹp trai quá Những trận battle là nó có những cái khúc camera angle nó rất là phù hợp với lại phân cảnh đó nữa Nó tuyên cái animation và nó cái đồ nó rất là hay và thú vị Giác như là mình hoàn toàn ở trong cái bộ trận đó của họ luôn á Nó hay hơn những gì em tưởng à Thở, em không thở nổi luôn Tại vì nó rất là cây gây cứng mình không thể nào rời khỏi màn hình được thì nó quá hấp dẫn sống động hơn với lại cũng có nhiều phần mà ở trong uh, truyện không có nói tới cho nên là đưa cảm xúc của mình coi lên cao được rất là xúc động mình nhìn cả rạp khóc mà mình cũng muốn khóc theo cảm động nhất là lúc cuối phim phân cảnh mà Tanjiro cố gắng để mà giữ Akaza lại Dạ thật ra là em coi được tới 30 phút đầu là em đã khóc rồi <laughs> Vượt qua cái sự bất ngờ của em thật sự 10 trên 10 không chê gì nào được Hai tiếng này tiếng tuyệt vời đợi Dù em có coi bao nhiêu lần thì em cũng gặp em khóc mấy nhiêu lần Hơi thở của fan chân chính Lúc thứ nhất Ra rạp xem phim Thứ thứ hai không tiết lộ phim Tốt nhất là ra gặp ngay bây giờ ngay và luôn